trời đất ơi buồn ơi là buồn buồn như con chuồn chuồn luôn mấy bạn ơi hey, mấy bạn mấy bạn nhìn phía phía phía đằng sau lưng của phong kìa mấy bạn có thấy gì không Hả? trời ơi không phải là cá roi với mèo simi đó bạn mà là quá trời cá voi cá mập đồ tùm lum tùm la luôn hiện tại á à. <laughs> hiện tại bọn mình à. phong cận sammy simi và kairon bốn đứa bọn mình đã bị mắc kẹt ở giữa một cái bãi biển hồi chiều nay mình mới xin phép dịch là cho bọn mình đi ra ngoài biển để tắm biển xong cái bọn mình chèo thuyền sao chèo ra ngoài đại dương luôn các bạn ơi trời ơi trời trời ơi không có chèo đâu lo mà đem tôi về nhà nha ừ, ừ, ừ. đó bụng ờ, rồi đó thôi bây giờ á phong cũng muốn về nhà lắm chứ nhưng mà bây giờ mình biết về hướng nào đây nhìn xung quanh đi đâu có chỗ nào ờ, mà chúng ta biết là về hướng nào thấy không Ôi. Trời ơi, giờ sao đây bây giờ ông tìm coi ông thử coi ông dùng đông tay đang cắt coi đi hướng nào đây? nữa tìm nãy, nãy, nãy giờ bạn dẫn đường mà nên giờ bạn dẫn đường cho mình về nhà đi bây ờ. giờ á mình mà dẫn đường cho bạn dài là mình dẫn mấy bạn đi đăng xuất khỏi trái đất luôn á chứ mình có biết đường nào đâu thôi được rồi bây giờ á chúng ta cứ gọi là à, người ta um, đi theo trái tim của chúng ta đi rồi chúng ta sẽ đi thẳng về phía trước đi mình nghĩ là như thế á mọi người ạ à. đi thôi nghe theo con tim hay nghe theo lý trí à trời ơi trời biết đi đường nào ấy trời bà biết sao mà tôi chọn hướng này không tại đi cái hướng bên kia là cá voi nó ăn thịt bà luôn á bà nội ừ. đó mình phải đi hướng này cho nó ờ. an toàn rồi không đi hướng này nguyên con ờ. nguyên con cá voi trước mặt luôn thôi quẹo quẹo hướng này quẹo hướng này cho nó an toàn Bây giờ qua xe liền, đi xe liền Tôi muốn về nhà Mẹ quá Tôi muốn về nhà để ăn ơi mừng quá trời ơi tôi cứ tưởng tôi cứ tưởng là tôi sẽ phải làm mồi cho cá mập ở ngoài biển rồi chứ hóa ra chúng ta vẫn kiếm được một hòn đảo để sống sót trời ơi vui quá ơi đất liền lên bờ ơi ơi lên bờ thôi trời ơi mọi người ơi tính ra nha tôi ở dưới biển mấy tháng trời giờ tôi giờ tôi chưa nghe được mùi đất giờ tôi thèm tôi ăn đất luôn nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm không không nãy giỡn giỡn giỡn tôi chỉ muốn ngửi hay mùi thôi à, trời ơi thơm quá thơm quá tôi tôi nghe mùi biển rất riết tôi sợ luôn tôi thèm mùi đất luôn á mọi người ơi mọi người mọi người ui ở trên đây trên đây có một có một có, có, có một số những những cái ngôi nhà hình như là đây đây là một ngôi làng hay sao nè bọn mình lên lên trên cầu cứu đi trời ơi trời ơi mừng quá ê, trời ơi mừng quá tôi phải lên trên mượn điện thoại tôi gọi điện về cho anh Dịch để báo với anh Dịch rằng là chúng ta đang bị mắc kẹt ở trên một cái hòn đảo không thôi nha là bọn mình sẽ vĩnh viễn ở đây rồi sau đó anh Dịch ở nhà anh Dịch sẽ tuyển thêm bốn thành viên mới của Hero Team á à, mọi người đừng quên mình không cần Simmy, Kairon, Sami là ai luôn á ui cái ơi ui như này như nè Trời ơi cái ngôi làng này có bộ hơi bị hiện đại nha Nó có cả bánh à, bánh à, cái này ta gọi gì Máy bán bánh tự tự động nè Máy bán coca tự động luôn Ghê trời Ôi, ờ, Xin lon coca đây Xin lon coca Ê, ê, Sao nhưng mà xin không ca vậy kỳ vậy như hình như nó bị hư rồi cái ơi Cái này hư rồi Không có lấy bánh được Trời ơi cái cái máy vô dụng gì đâu luôn trời Có tí đồ ăn mà cũng không cho được nữa mấy mà khoan từ sáu ngôi làng này tôi nhìn thấy nó có mấy cái gì Nó sớm đỏ đỏ nè coi Cái này là gì vậy Ủa à, này là gì vậy À, đây, đá đỏ đá đỏ không có gì đâu cái này chắc là đá đỏ thôi à chứ không có gì đâu ôi đi ơi bây giờ bọn mình phải đi kiếm coi xung quanh này có ai không để bọn mình mượn điện thoại mới được bây giờ mọi người tản ra mỗi người một hướng đi đi đi đi đi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên có ai không có ai không có ai mở cửa tôi vô tôi vô tự vô nhà nè có ai bị ủa sao không có ai vậy ta ủa với cây ấy à bên này bên này cái điện thoại 14 pro max cho mượn gọi chơi coi gì vậy sam trời ơi sam này thiệt luôn á người ta cho mượn điện thoại gọi điện thoại là được rồi còn đòi hỏi là iphone 14 pro max nữa trời ơi ông biết gì hết trơn à trên đây là đảo khó bắt sống lắm mình phải lấy điện thoại xịn xịn nó bắt mới được đúng không ồ hợp lý hợp lý có ai có iphone ờ, một một trăm bốn mươi không có ai có iphone một trăm bốn mươi cho tôi mượn với có ai không có ai không alo ủa mọi người ơi luôn sao mà nguyên cái ừ. ngôi làng này không có một ai vậy trời đen lúc đói bụng ui ui cây cây cây cây cây ơi cây ơi wow, đồ wow. ăn nè quá trời luôn sao ăn vậy đó xin con gà đây ờ, đó ờ, xin cái hạt cây cây tại sao cây lại lại lại làm như vậy hả trời ơi cây có thấy ở chỗ này bây giờ đang có hai bạn nữ một mình cây ăn hết vậy hả Đúng rồi. Ủa bạn cái gì vậy? mình rồi. chừa lại kìa. Đó mình chừa lại cho nữ các bạn thấy à. Chừa gì mà chừa. Bạn bỏ lại cho mình nhanh lên, bỏ lại cho mình để mình phân chia. Bạn mình nói thiệt luôn á, bạn làm con trai vậy là mấy mấy bạn fan nhìn thôi là mấy bạn mấy bạn dạ. fan sẽ đánh giá bảo rằng là trời anh cai con trai mà không biết ga lăng dễ hết trơn á. Đó mấy bạn fan sẽ nói vậy bạn hiểu không? Để lại cho mình nhanh lên. Ừ. Hồi nãy bạn ăn gì? Gà quay nè. Còn gì nữa? hamburger đó bạn ơi đây để mình lấy hamburger trời đất ơi mình ăn lấy lại ăn mà giờ bạn có trời nhả ơi cái iron này thì không biết ra lăng vậy trơn đây cái hamburger nè trời yêu bây giờ nha giờ tôi phân chia này nè ở ờ, hiện tại ở đây đang có 5 món ăn gà quay hamburger ừ. bánh kem à, cái này là ngũ cốc nè với lại pizza bây giờ tôi sẽ phân chia tôi sẽ lấy tôi phân chia cho thôi iron lấy mất à, lấy ra phân chia nha đúng tôi rồi á. Ờ, ông chia cho nó đều đều nha tôi đói lắm rồi đó yên tâm đi tôi đàn ông con trai mà tôi đàn ông con trai cho nên là tôi phân chia rất là tốt đó bây giờ nè tôi nhường cho mấy bạn nữ cái hamburger với cái bánh nè còn lại gà quay với pizza của phong với cay này cay nhanh lên nhanh lên Ủa? ủa đúng rồi bạn ơi rồi bạn tâm lý quá bạn nhường đúng lại hamburger chị em rồi biết sao không tại vì á là hai bạn là con gái hai bạn sợ mập cho nên hai bạn phải ăn ít thôi hiểu không nè mấy bạn chỉ nên ăn hamburger là bánh kem thôi còn lại đồ ăn nhiều bọn tôi ăn cho nè, hiểu không nè à, cây cho xin củ cà gót nè nãy cây mới ăn cắp được trong nhà người ta ăn trời đất dinh dưỡng lắm tôi tôi cũng đói nhưng mà tôi ở đảo ở ngoài biển cũng đói vậy sao mấy ông cho tôi ăn đúng hai cái miếng nhỏ ờ. xíu thôi vậy à? wow hamburger ngon quá bạn ơi trời ngon quá bạn ơi ăn hả sao mình ăn hamburger mình thấy nó kỳ kỳ sao á ừ. trời có gì đâu kỳ mày không ăn để mình nhầm nhầm <laughs> trời cái gì trời ơi thấy chưa ăn rồi sặc chứ gì Ê, khoan hình như cái ừ. hamburger ờ, nhầm cái này là cái pizza hình như cái pizza nó bị hư hay sao bị thiêu hay sao á từ từ tôi ngửi coi trời ơi nó chua lè chua lét như con bỏ chét mà còn ăn được hả ủa gì kỳ vậy ta <laughs> Ồ, ở trên một cái hòn đảo hiện đại như thế này Có cả máy bán coca, máy bán bánh tự động Mà đồ ăn ờ, lại để trên bàn để hư hết Còn ở trong nhà thì lại không có ai Chẳng lẽ đây lại là một ngôi nhà hoang hay sao nhưng mà làm gì có chuyện đó được cái ngôi làng này nhìn ờ, nhìn còn đẹp quá trời quá đất rồi nè nhà hoang mấy cái ngôi làng hoang thì nó bình thường thì nó phải tan hoang nhìn nó phải gọi là ờ, gọi là xấu lắm chứ sao thế nào đẹp như thế này được đúng rồi à, phong ơi, ơi sao chú thấy cái làng nó sợ sợ sao ấy không biết có gì không tôi thấy sợ sợ à ờ ừ, trời yên tâm đi sam đó. sam đừng có sợ bây giờ có phong ở đây phong sẽ bảo vệ cho sam không có con ma nào mà mập bằng phong đâu phong sẽ tiêu diệt bọn nó cho sam yên tâm nha rồi vậy luôn à bây giờ đi tìm dân làng đi mà mượn điện thoại mình còn gọi về cho anh dịch chứ đúng không được rồi được rồi bây giờ đây đây đây bên này nè tôi thấy ở bên này hả? nó có một một một cái một cái này cái này gọi gì ta một một một cái cây cột uh, tháp cái này là à? tháp hả ờ ừ, đúng rồi một cái ngọn tháp nè mình leo trên đây để mình coi có ai trên đó không ok ok đúng rồi mọi người nhảy đây nhảy đây ôi tôi cá chắc rằng là chúng ta sẽ phát hiện có một cái gì đó trên đây nè từ đứng ở đây coi coi có ai dưới không ồ ủa nguyên một ngôi làng mà không có ai cả gì kỳ ta ờ, nó, nghe nó yên tĩnh nó yên tĩnh nó đáng sợ luôn mấy má ở trong đây cũng không có ai ủa có cái rương nè <gasps> ui mọi người ơi có một cuốn quyển sách trong đây nè hình như cái này là nhật ký hay sao á ờ, tôi tôi tôi đọc thử coi nhật ký ngày nhật ký ngày 31 tháng 2 ngôi làng của chúng tôi đã bị một đám quái vật scp tấn công hãy chạy đi khi còn có thể <gasps> Ồ, gì ờ, ờ, scp là là là có phải là mấy cái con quái vật mà giả tưởng không mọi người đúng rồi anh ơi nhớ scp đâu có thật đâu Rõ ràng chỉ là chuyện hư cấu xảy ra thôi mà Làm sao mà có thể được Ừ đúng rồi Sam nói đúng là làm gì có SCP trên đời này đúng không các bạn Ơ nhưng mà khoan ừ. Nếu như mà không có SCP trên đời này Tại sao dân làng biến mất hết Ờ à, đó mới là vấn đề á ờ. ờ Đi chơi du lịch rồi à, Mình cứ nghĩ vậy đi ờ, ờ, Chạy đi mọi người ơi Chạy đi Ủa? Chạy ơi Ủa? Cái này cá chắc là có SCP thiệt á Chứ không có giả đâu Ủa? Mọi người dân làng á mọi người dân làng đã bị scb ăn thịt hết rồi mình cá chắc điều đó luôn á chạy đi mọi người ơi à, à, sợ quá à làm sao chứ đợi tụi tôi sao lỡ đòi ăn thịt bà mà còn ra ngoài đó mà đứng cho nó ăn thịt bà hay gì vậy hả ôi trời Ê, ủa phong nãy tôi đâu có thấy cái bập nhiễu này đâu là sao vậy chuyện gì xảy ra trong cái đảo này vậy trời ơi tôi không biết nữa nhưng nhưng mà cái hòn đảo này giống như là bị ma ám vậy đó nào là ngôi làng ủa? không có người sống mà còn có scb rồi về biển thì biển quá trời cá mập luôn nguy hiểm dữ vậy trời ơi nhưng mà hình như bọn nó đang cố gắng Bọn nó đang cố gắng leo lên bờ để ăn thịt bọn mình hay sao kìa Trời ơi trời ờ, Mấy con quái vật ở đây hung dữ mà Trời ơi từ quái vật cho đến động vật Con nào cũng hung dữ hết ờ, Bây giờ ờ. bây giờ làm gì á tôi cũng không biết nữa à. tôi sợ ừ, thịt cá tập luôn bạn ơi nó ngậm ở kìa ơi ơi khoan từ mọi người mọi người bây giờ tôi nói mọi người nghe nè bây giờ bọn mình cũng muốn quay về cũng không được á bọn mình ở trên hòn đảo này thì quá nguy hiểm mà muốn quay về á thì bọn mình phải ra lại ngoài biển mà nếu như bọn mình ra là ngoài biển có thể bọn mình sẽ tiếp tục bị kẹt ở ở ở ngoài biển thêm một lần nữa thì bọn mình sẽ bị lạc ở đó bọn mình sẽ không có thức ăn không có nước uống rồi thì bọn mình cũng sẽ không thể nào quay trở về làng được thay vì vậy cho nên bây giờ á tôi nghĩ rằng à chúng ta nên sống ở đây một thời gian để tìm cách liên lạc được với anh dịch gọi anh dịch tới đây giải cứu bọn mình mọi người thấy sao hả ừ, sống ở đây hả nhưng mà Đúng có rồi. chắc không tại vì cái đạo cái đạo của scb đó cẩn thận scb ăn thịt ông thì sao chỗ này cũng nguy hiểm hơn ngoài kia cả ngàn lần tôi biết tôi biết là hòn đảo này có scb nhưng mà bây giờ bọn mình không ở đây á bọn mình mà về lại lại ngoài ở ngoài biển á bọn mình còn gặp nguy hiểm hơn nữa đó ừ, biết được là bọn mình có quay về được thêm một cái hòn đảo nào nữa hay không hay là bọn mình sẽ tiếp tục bị lạc ở ở ngoài biển mà không có thức ăn không có nước uống đúng không chắc vậy quá à. à thôi được rồi bây giờ á tôi nghĩ thế này nè à, bây giờ chúng ta ra ra ra ngoài kia có mấy con có mấy con cá mập hình hình như là bọn nó leo lên bờ xong bọn nó bị bị bị bị đuối sức bọn nó bọn nó ngất kìa kìa bây giờ bọn mình lấy lấy thịt của bọn nó đem về đi để còn có thức ăn được không ờ cái gì nữa thịt cá mập trời ơi tôi không ăn thịt cá mập đâu ăn thịt cá mập chứ what cái gì không được ăn thịt cá mập cá mập là bạn không phải thức ăn nghe chưa trời ơi tôi nói mấy người nghe nè bây giờ mấy người coi cá mập là bạn không phải thức ăn nhưng mà cá mập nó đang coi mấy người là thích ăn đó bây giờ mấy người không ăn nó nó cũng ăn mấy người à đúng không cay đúng <laughs> rồi bây giờ á tôi nói rồi bây giờ mấy người có ăn không ờ không tôi không ăn tôi tôi là đói tôi không ăn hả rồi bây giờ nhất quyết là không ăn đúng không không vậy có ăn không ơi người ác quá vậy trời ơi là trời con heo con heo nó dễ thương như vậy mà tại sao mọi người lại muốn ăn thịt nó thả con heo xuống nhanh lên làm ờ, thịt con heo mọi người ơi nè nha cái gì kỳ vậy thịt heo này là tôi kiếm được nha heo ăn được mà nghĩ sao vậy thịt heo ai ăn chả được đúng không ủa nhưng mà nhưng mà hồi nãy tôi hỏi mọi người ăn thịt cá mập không mọi người không chịu ăn mà tại sao bây giờ mọi người ăn thịt heo mọi người thấy con heo dễ thương không hả trời nghĩ sao vậy ca tôi là những người bạn đáng yêu của tôi đó thế cho nên là không ăn được con heo nè thế cho ăn được mà heo là nhưng, ăn được nhưng nhưng nhưng nhưng mà tôi mặc dù tôi biết linh vật của tôi là cá heo chứ không phải con heo nhưng mà nó cũng có chữ heo trong đó rồi với lại con heo dễ thương như thế này mà mọi người ăn thịt nó mọi người biết vậy là ác lắm không ngon lắm bà ơi ngon lắm bà ơi không không oh my god bà người bình tĩnh bình tĩnh vậy tôi hỏi không cần câu nè không có ăn không tôi nhất quyết tôi không bao giờ ăn thịt heo ngọng ngọng ngọng ngọng ngọng Trời ngon ghê luôn á mấy bạn ơi Ngon ghê luôn á Tôi á từ trước giờ á Tôi trước giờ tôi ờ, ít ăn thịt heo lắm mà hôm nay tự nhiên bị lạc ở trên hòn đảo này xong ăn thịt heo ấy ngon ghê lắm ngọng ngọng ngọng ngọng dạ, ngon ngang đúng không? Ừ tự nhiên thấy nó ngon ngon á tính là ăn cũng được ngọng ngọng nhưng mà tôi thấy tôi thấy tội nghiệp cho bạn heo quá à. nhầm nhầm nhầm ngon ngon ngon à, à, miệng này đó là tội nghiệp xong mới vẫn ờ, ăn là sao vậy phong tặng cho bạn thêm tí cỏ nè đó ăn thêm tí cỏ vô cho nó có chất sơ trời ơi tào lao gì đâu <laughs> nhầm nhầm nhầm ngon quá ngon dễ sợ lắm khoan khoan khoan từ từ từ mọi người mọi người ừ? mọi dạ? người mọi người có nghe hay cái tiếng gì không có ui tiếng gì vậy hả ai kêu thấy ghê vậy ờ tôi nghe ờ. cái tiếng có con gì mà nó cứ kiểu la lên la la la, tôi nghe đang sợ quá ừ. ủa cái tiếng đó đâu vậy ta ủa ủa ui ừ. ông không có khi nào có người nào đã gặp nạn không nghe giống với trang luôn á ừ cũng có thể á nhưng mà nhưng mà cái tiếng đó nó nó nó, nó, nó đang phát ra từ đâu vậy ui mẹ ui ôi mọi người mọi người mọi người ôi mọi người nhìn kìa nhìn kìa ở ờ, ở trên Ủa, Ủa mày làm gì vậy Ê khoan Có khi nào Có khi nào cái con đó chính là con SCP không mọi người Ủa nó, nó đang làm gì kìa Ủa, nó giơ tay làm gì vậy Hình như cái con SCP này là tôi tôi tôi có nghe về nó hay sao á Nó là một con SCP mà khi mọi người nhìn thẳng vào mặt nó Nó nó sẽ cảm thấy xấu hổ và sau đó Nó sẽ đi tiêu diệt tất cả mọi người Hả? cái mặt nó à. Oh my god dạ. Ủa, nó, nó, nó, nó đâu biến mất rồi Ủa, cái gì vậy ôi mọi người mọi người nó sau lưng mình kìa ờ, ờ, ờ, ơi mọi người ơi bây giờ chúng ta chúng ta nên nên làm gì bây giờ không biết nó la to ôi Trời ơi mấy bạn ơi Thật sự rất là kinh khủng luôn á Bọn mình tưởng rằng là mấy con SCP nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi Ai về đâu Nó đúng thật là có trong ngôi làng này các bạn ơi Chỉ, chỉ, chỉ, chỉ trong vòng <laughs> vài giây thôi ờ, chỉ trong vòng vài giây thôi bọn nó đã tiêu diệt bọn mình hết trơn luôn trời bây giờ bọn mình phải ra khỏi ngôi làng luôn bọn mình không dám quay lại ngôi làng luôn các bạn ơi ơi chết rồi ơi mọi người bây giờ tôi nói mọi người nghe nè tôi nghĩ rằng là từ nay chúng ta sẽ không thể nào mà có thể quay trở về làng Hero Team được nữa đâu ra ngoài biển Ông ra ngoài gì vậy? Tại vì là như thế này nè Ra ngoài biển thì cũng không được Mà sống ở đây cũng không được Bọn SCP lúc nào cũng xung quanh ở chỗ này hết ừ, Con này là con đầu tiên Còn mấy con khác thì nhìn nó sẽ kinh dị cỡ nào nữa Mọi người hiểu Dạo đâu bạn ơi Bạn không được mất niềm tin như vậy Trời chúng ta phải có niềm tin chứ Nói có niềm tin tìm cách chứ Tôi cũng có niềm tin Tôi cũng muốn quay trở về làng để gặp lại dịch Gặp lại Siro Gặp lại Camui Gặp lại Mimi lắm chứ Nhưng mà bây giờ bọn mình biết phải làm gì đây Ôi, trời ơi bây giờ biết phải làm dạ, sao đây dạ, trời bây giờ tôi muốn ở đây đâu tôi cũng vậy tôi sợ lắm tôi muốn về nhà Ủa, mọi người à, <laughs> bây giờ phải làm sao đây trời bây giờ mình cũng không thể nào mà có thể quay trở về được lại làng Hero Team mà nếu ở trong cái hòn đảo này thì sẽ rất là nguy hiểm thôi được rồi mình đã có cách hey Kai Sam Sim tôi đã có cách rồi à, bây giờ á chúng ta không thể nào mà ngồi im nhìn bọn SCP này tiêu diệt chúng ta và khiến chúng ta bị mắc kẹt ở cái hòn đảo này vĩnh viễn được chúng ta phải bùng lên từ bây giờ chúng ta sẽ tập hợp thành một đội và chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hết bọn SCP trên hòn đảo này để có thể quay trở về làng hero team đó là cách duy nhất mọi người có đồng ý không hả gì trở thành một đội tiêu diệt scb hả ủa đúng vậy nhưng tụi mà tụi mình, đâu có mạnh mẽ gì đâu với tụi mình là con đất vậy tụi mình tiêu diệt scb hả Trời ơi, mặc dù bọn mình là con người Nhưng mà bọn mình, bọn mình vẫn có có có có, có sức mạnh mà Người ta đã nói rồi, có công mài sắt, có ngày nên kim Chúng ta là ai? Chúng ta là hero team, là siêu anh hùng Chứ không phải là là là, là cái bọn tầm xàm, hiểu không? Cho nên chúng ta cần phải cố gắng hơn Để vượt qua được cái nỗi sợ chúng ta tiêu diệt hết bọn SCP này Mọi người đúng không? Mọi người thấy đúng không? Hợp ờ, lý mình ủng hộ bạn trời ơi dù gì bây giờ chúng ta cũng ở trên cái đảo đây rồi bây giờ thay vì chạy trốn thì bây giờ mình phải đối diện thôi mình phải tiêu diệt tụi nó đúng vậy chúng ta phải đối diện bọn chúng chúng ta phải vượt qua nỗi sợ các bạn đồng ý không đồng, ý được rồi vậy thì bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó chính là phải tiêu diệt con scp màu trắng hồi nãy hey, cùng nhau bắt tay chúng ta sẽ cùng nhau xây bẫy để tiêu diệt bọn đó mọi người giơ tay ra đồng lòng nào rồi ok yeah. ok để tôi giơ tay ra nè à, chúng ta cùng nhau đồng lòng nhất quyết sẽ tiêu diệt hết bọn SCP trên hòn đảo này Cố lên dạ. yeah. Rồi ok bạn ơi Và sau một tiếng đồng hồ suy nghĩ Bây giờ bọn mình đã cùng nhau và đi kiếm nguyên liệu Để chế tạo cái bẫy tiêu diệt của SCP này rồi Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái bẫy như thế nào nha Thôi rồi bây giờ mọi người đã kiếm được những cái vật phẩm mà tôi nói mọi người chưa đây đây đây, tôi kiếm được đá đỏ nè. Đá đỏ, rồi ok, Simi kiếm được gỗ chưa? Đây, tôi kiếm được đúng gỗ cho ông Rồi, gỗ nè, con cây đơn, cây đơn đã chế tạo được bích tông chưa? Bích tông nè, đó. Ok, rồi, cảm ơn cây, hay quá. Đây chính là những vật phẩm mà bọn mình sẽ sử dụng để chế tạo cái bẫy tiêu diệt cái con quái vật SCP màu trắng kia các bạn ơi À nói là tiêu diệt vậy thôi, thật ra là không tiêu diệt được nha các bạn nha Bọn mình chưa có cách để tiêu diệt, bọn mình chỉ có cách để bắt nó lại thôi Đó, mà nói là tiêu diệt cho nó ngầu Ê. Ok, rồi bây giờ mọi người coi tài năng của Phong nè Phong không có góp sức cho mọi người đi kiếm vật liệu thì Phong sẽ góp sức bằng trí thông minh của Phong Rồi bây giờ mọi người phụ Phong, chúng ta cùng nhau đào cái ờ, cái cái cái, này thành một cái hình vuông đi Một cái hình vuông đi, à, đây này Ok luôn đào ra đào ra đào ra đó động động ra xíu động, động ra xíu ok ơi đào hình vuông mà sao đào hình hình, hình chủ nhật vậy <laughs> đào hình vuông hình vuông ok đây hình vuông nè đó vừa đẹp luôn quá đẹp luôn bây giờ á mọi người coi phong nè phong sướng dẫn cho mọi người cách để có thể xây một cái bẫy để có thể bắt những con scp này lại các bạn ạ à. ok bây giờ á ờ. trước tiên chúng ta sẽ để những cái bít tông vào đây à để vào ờ. trong như thế này để vào trong để vào trong đó rồi ok và tiếp theo nữa chúng ta sẽ đập cái block ở bên dưới này ra ừ, đập ra đập ra đập ra đấy mọi người đập phụ không vậy ok dạ. đó đập cái ờ, cái cái cái cái bên dưới của cái cục bít tông nữa ok đập ra đập ra đập ra à, mọi người có biết phong đang tính xây cái bẫy gì không mấy bạn fan xem mà ờ, nhớ bình luận cho phong biết nha ờ, bẫy hố ấy gì vậy à? đúng rồi đó ờ, gì bậy bậy bậy hố trời cái gì bậy hố không bậy phải bậy hố bậy hố là bậy gì đây à coi phong nè mình sẽ đặt đá đỏ xuống dưới đây à đặt xuống đặt xuống đặt xuống rồi đó sớ đặt ra ngoài đây luôn à rồi Ủa, ok muốn đặt nhiều cái đỏ vậy Ê, rồi nhảy lên nè ok tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng gỗ mình sẽ bỏ gỗ trong đây chế tạo thành block gỗ nè sau sẽ đặt lên trên đây như thế này đó trời rồi xong lộn rồi đập đập đập đập đập đập ok đây à, rồi ok rồi sau đó mình sẽ chế tạo cho mình cái này người ta gọi là ván gỗ nha các bạn nha chế tạo ván gỗ nè đó rồi chúng ta sẽ đặt ván gỗ trên đây đó, ờ, đặt lên đặt lên rồi cái ron à, ờ, từ từ để xíu còn, còn thiếu một cái còn thiếu cái rồi cái ron bạn bước lên thử đi ủa sao kỳ vậy sao bước mình bước lên thử bạn cứ bước lên thử đi yên tâm đi không có nguy hiểm đâu mà lo gì à ủa ủa hay vậy hay không nhưng mà khoan cái con scp nó có thể nhảy ra ngoài được cai thử nhảy ra ngoài coi kia đó Ồ, đúng rồi được nè. có thể nhảy ra ngoài yeah. được cho nên chúng ta cần phải chế tạo thêm một thứ nữa đây coi phong nè phong sẽ làm cho phong một cái bàn chế tạo rồi đó sau đó phong sẽ bỏ uh, cái gì ta uh, que gỗ vào đây chế tạo thành thành cái que nè sau đó chế tạo thành block gỗ uh, hàng rào ok chế tạo thành block hàng rào nè rồi sau đó mình sẽ đặt lên trên đây mọi người biết đây phong làm gì không không phong sẽ làm một cái máy để gọi là chặn con scb không cho nó nhảy ra ngoài hiểu không đó đặt cái này cái này nè đây giữ bây giờ nha đó để như thế này trời phong thông minh mà rồi bây ông chùm sẽ... redstone trời ông chùm redstone phong cận mà đây trời ơi, ông chùm redstone hero team nữa phong sẽ đặt uh, lên trên đây thế này à chặn lại chặn lại chặn lại chặn lại chỉ có con yeah. người chúng ta có thể thoát ra được thôi còn mấy con scp thì còn lâu mới có thể thoát ra ngoài được oh, hay ta trời ông làm hẳn cái mấy nhà cho nó ở luôn trời <laughs> đúng rồi tôi làm hẳn trời cái, ơi. à, cái cái này có thể nói là một một cái chuồng để mình gọi là nhốt con scp lại á bạn cái này giống như kiểu cái chuồng Tao không cái này giống ngôi nhà nó tưởng nó vô đi nghỉ ngơi là nó bị bắt bẫy chắc luôn đúng à, rồi à, đây mình sẽ lắp lại nè đó rồi ok bây giờ cây nó chui thử cái cây tại để mình chui thử cho bạn coi Đó rồi Không thấy được rồi chụp mạch luôn Rồi bây giờ bạn thử bạn nhảy ra ngoài giống hồi nãy có nhảy được không nhảy ra được luôn đúng rồi đó và bây giờ thì cây Kyron nó bị nhốt vào trong đây đúng rồi các bạn đây đúng là ý của mình nè thật ra mình kêu cây Kyron vào trong đây để làm gì các bạn biết không ờ. để làm mồi <laughs> để làm mồi cho cái SCP bạn bắt mình làm mồi cho cái con SCP hả trời ơi có hai con mồi luôn yeah hay quá SCP tự vô luôn ờ làm gì vậy trời ơi trời tôi khổ quá trời luôn em dễ sợ <laughs> không được đâu không được đâu trời bây giờ mình nói bạn nghe nè con SCP á thì nó rất là thông minh cho nên nó không phải tự nhiên mà nó chui vô đây đâu chúng ta cần phải có một người làm mồi để gọi là cho con SCP chạy vô mọi người hiểu không cho nên cái đó nè ủa mà từ từ ờ, phong ơi lỡ con SCP ăn thịt phong luôn thì sao <laughs> ăn thịt cay luôn thì sao lỡ làm sao đi Cai Ron không thể nào bị ăn thịt được đâu Bởi vì á là tôi có một thứ này cho Cai nè Đây tôi mới kiếm được, đây coi này nha Đây, đây chính là vật tổ trường sinh Hồi nãy Phong mới vừa kiếm được ở trong nhà đó Nè Cai, bây giờ Cai, Cai cầm cái này đi Cái vật tổ trường sinh này á <laughs> Cái gì vậy Trời ơi, nhảy một trăm lẻ một lần cái đầu xịt chép luôn nãy hồi nãy giờ bạn bắt mình nhảy giờ cái đầu mình xịt lép rồi bạn ơi trời ơi bạn nhảy chi bạn đứng im là được rồi bây giờ Kairon bạn hãy cầm cái vật tổ trường sinh ở trên tay nếu như có scp tấn công Kairon á thì Kairon thì sẽ sử dụng cái vật tổ trường sinh đó thì sẽ không bị à, bạn bị nó tiêu diệt hiểu không sau đó bạn hãy tb à, cho mình đúng không số ca đớn đớn đớn ok rồi, rồi được okay. bây giờ chúng ta cùng nhau chờ con scp đó tới thế nào Đi trốn hả mọi người không ơi không ơi không ơi hả mình mình lại đây mình đưa tài khoản youtube của của mình à. để làm gì ờ, để có gì về về về làm video giúp mình nha mình sợ là mình đăng xuất luôn á <laughs> không có đâu yên tâm đi mình sẽ bảo vệ bạn mà yên tâm đi cây ok đi chốn mọi người đi chốn đi chốn xỉm ơi Xem Má lấy tôi đi chỗ nè Tôi đi chỗ Tôi đi chỗ Tôi muốn Trời ơi Ok lần cuối à Trời ơi Cơm chó đồ nữa Ok núp núp núp đâu xa vậy Đây nè cay ơi cẩn thận nha cay. À quên mất quên mất Trời từ nãy giờ mình quên mất Còn cái này quên đưa cho cay nè cay ơi cái cẩm này nè một tí nữa Ôi dạ, dạ, dạ. một tí nữa con scb nó mà vừa lao cho người cai cái nó bị dính cái bẫy rồi đó là cai dùng cái cục này cai chọi ra ngoài nha ờ enemy hả đúng Trời rồi không biết mình có làm được không đó yên tâm đi bạn sẽ làm được mà mình tin bạn còn nếu bạn không làm được thì bạn chịu chứ bọn mình có bị gì đâu đó ok đúng rồi cay bị sạch khói chứ sao cay rồi bây giờ <laughs> bây giờ bọn mình sẽ đứng ở đây để một tí nữa các sẽ tới nha bạn nha ok các bạn bắn xem quay cay có bị ăn thịt không <laughs> trên mình? nha nhớ comment coi các bạn nghĩ là Kairon có bị đắng xuất không nha các bạn nha let's go <laughs> ui ơi Mấy bạn ơi con SCP tới rồi kìa oh, Cuối cùng chị oh my god Yeah nó nhìn thấy cay rồi Nó nhìn thấy cay rồi Cay ơi cay Cử động xíu cho thấy bạn đi cay Cay Đúng rồi dụ đi Yên tâm đi Cố lên cay ơi Không sao đâu cay yên tâm đi Mình mình mình sẽ bảo vệ cho bạn mà Còn SCP hiện tại nó đang Nó đang gồng lên kìa bạn ơi Rồi chuẩn bị rồi Ui Nó la chúng ta kìa Hay quá Hay quá cay ơi trời ơi con scb ngu ngốc bây giờ nó bị kẹt ở trong đây rồi nó không ra ngoài được nữa đâu à, à, à. mấy bạn ơi thấy mình thông minh chưa ơi bây giờ nha bây giờ bị nè nó cay quá quấn nó đi Quấn đó nè mọi người ui nó che mặt rồi à, kìa khóc nó kìa nó khóc nhẹ tiếp đó kìa hình như nó đang che mặt lại để chuẩn bị tấn công theo một người nói sao á Quấn đó nè mọi người quấn đó ờ, để để xem quay nó nó quýnh tấn công thì coi tấn công ngay ui cái tiếng nghe ghê quá ghê quá oh my god cái tiếng nghe ghê thật sự luôn á mình ừ, tấn công ai vậy ơi yên tâm đi nó không tấn công được ai đâu tại vì nó bị nhốt trong cái bẫy rồi ôi mọi nay nhức đầu quá mọi người ơi mình mình thấy sợ sợ cái tiếng nó nghe ghê quá à ôi <laughs> nó la cho cố xong mới đứng im nó la cho cố xong đứng im tôi tưởng là làm gì ghê lắm hỏi là tào lao nè tào hả mày ok bạn ơi ờ. vậy là coi như bọn mình đã bắt được con scp đầu tiên rồi nè bây giờ á bọn mình sẽ cùng nhau xây nhà ở trên hòn đảo này sau đó chế tạo những cái chuồng để gọi là bắt nhốt những con scp bỏ trong chuồng rồi nha các bạn nha con này sẽ là con đầu tiên <laughs> không ơi cái gì vậy sao? cái gì vậy sao? Ờ, giờ sao ông ơi ờ, bây giờ bây, bây giờ sao hả ờ, Đợi, đợi phóng xíu Ê, nhảy lên đây ờ, này này là sam ơi bây giờ á sam à. sam sam leo đây leo đây leo đây phong phong à, phong dạ, mới nè leo đây cô cô lét tôi không á <laughs> nhảy lên nhảy lên không nhảy nè à đây từ từ từ bám tường lên bám tường lên đây đây cố lên ok rồi mày quá <laughs> trời khổ thiệt sự với bà sam luôn bạn ơi ok vậy là coi như trong tập này bọn mình đã cùng nhau bắt được một con SCP đầu tiên rồi các bạn à thì mấy bạn thấy rằng là cái bẫy của mình xây ra có hay hay không và bạn có muốn bọn mình sẽ bắt tiếp tục bắt thêm những con SCP khác nữa hay không hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ cùng nhau sinh tồn ở trên đảo xây nhà và chế tạo thêm nhiều bẫy để bắt thêm những con SCP khác nữa nha okay. bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhớ là hãy nhấn nút like like like like like video này để mình có thể làm thêm những video tập mới cho bạn xem hay hơn nữa nha còn giờ thì bye bye hello team hello team Boom.